Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với ờ, kênh ca bóng đá cũng như là xem kèo bóng là có tiền của mình nhá Ngày hôm nay thì mình có lên cho anh em một cái video về nhận định cũng như là phân tích về trận đấu của Bồ Đào Nha và Maroc vào buổi tối ngày hôm nay vào lúc 22 giờ Và tiếp theo đây mình sẽ lên cho anh em về ờ, nhận định cũng như là phân tích kỹ hơn về trận đấu giữa Anh và Pháp anh em nhé à, ờ, video này thì mình sẽ không lên kèo cho anh em vì ngày hôm qua thì mình có lên kèo tham khảo cho anh em rồi trận đấu giữa Anh và Pháp cũng như là trận đấu giữa Maroc và Bồ Đào Nha rồi anh em nhé thì anh em nào mà chưa biết uh, chơi kèo nào cũng như là chưa biết đi kèo nào thì anh em chúng ta có thể xem lại video để có thể tham khảo cũng như là uh, có thể chơi theo kèo của mình cũng được đó là tùy tùy của tùy thuộc vào anh em còn nếu như mà anh em nào muốn uh, trực tiếp nhận những uh, mã kèo của mình cũng như là tham gia vào group của mình thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như là Telegram và mình cũng nói rồi quan điểm của mình khi chơi bóng ấy đó là theo kiểu đầu tư anh em nhá theo kiểu đầu tư chứ không phải là đi từ đầu trận à, quan điểm của mình đó là kèo nó phải theo trận chứ không phải là trận đi theo kèo đấy hiện tại thì kèo của Anh và Pháp đang là đồng banh Tuy nhiên thì tỷ lệ ăn của Pháp thấp hơn so với Anh khá là nhiều Đây cũng là đang đánh giá rằng Pháp có phần nhỉnh hơn so với Anh anh em nhé thì chúng ta sẽ xét một chút về số liệu mà để có thể biết vì sao mà cái kèo này nó là như thế này và hiện tại thì tài đang là 2.25 này đấy thì đến một chút về những phân tích của mình những phân tích của mình về à, trận đấu ngày hôm nay chúng ta sẽ đến về à, anh trước anh em nhé uh, trận đấu uh, loại trực tiếp uh, đội tuyển Anh gặp Senegal và họ đánh bại Senegal với tỷ số là 3-0. Tuy nhiên trận đấu đấy là một trận đấu mà mình đang thấy rằng là hàng phòng ngự của Anh không được tốt. Còn về uh, cái hàng tấn công của đội tuyển Anh thì không phải nói nhiều rồi. Phải gọi là gần như là mạnh nhất uh, giải World Cup năm nay đúng không? Uh, chỉ uh, ngang ngửa với Brazil cũng như là Pháp Tuy nhiên thì Brazil thì ngày hôm qua đã bị uh, Croatia loại ở ngay trên chấm phạt đền rồi thì chúng ta sẽ xét một chút về điểm yếu của đội tuyển Anh trước đó là bộ đôi trung vệ Harry Kane cũng như là John Stone ha Harry Maguire xin lỗi anh em Harry Maguire và John Stone Harry Maguire chưa bao giờ làm cho mọi uh, người uh, kể cả fan hâm mộ MU cũng như là fan hâm mộ đội tuyển Anh hết lo lắng cả uh, trận đấu mà chiến thắng Senegal 3-0 thật sự là một trận đấu mà mình nghĩ rằng là bộ đôi trung vệ này chơi khá tệ khi mà họ để mất bóng khá là nhiều khá là nhiều anh em nhé mất bóng khá là nhiều uh, cũng như tuy nhiên thì bù lại thì uh, vì Senegal là một đội bóng yếu hoàn toàn so với đội tuyển Anh vì vậy nên là đội tuyển Anh mới giữ được sạch lưới thôi còn đối với những cơ hội mà Harry Kane à, xin lỗi anh em là Harry Maguire cũng như là Joe trao cho tiền đạo của Senegal thì mình nghĩ rằng nếu như đặt vào Sadio Mane thì không sẽ đội tuyển Anh sẽ không phải là thắng với tỷ số 3-0 mà có thể sẽ là 3 đều khi trận đấu khi 90 phút uh, trận uh, trận đấu kết thúc. Đấy. Đây chúng ta có thể xem một chút về số liệu. Ví dụ như là của Johnson Stone hậu vệ trong một trận đấu mất bóng đến tận 7 lần tiếp đến đó là Harry Maguire mất bóng đến tận 14 lần anh em mất bóng đến tận 14 lần anh em nhé đấy một uh, mình nghĩ rằng là với một hậu vệ với một trung vệ như thế này thì rất khó để chúng ta có thể đặt niềm tin vào hậu vệ của anh một trận đấu mất bóng đến tận 14 lần chưa kể rằng là trận đấu uh, vào dạng sáng ngày mai họ sẽ phải đối đầu hàng ngự của đội tuyển Anh sẽ phải đối đầu với Mbappe cũng như là Dembele và Oliver Giroud cả Antoine Griezmann nữa. Rồi. Tiếp đến đó là Luxor. Luxor một chỉ uh, một uh, chỉ số mình nghĩ là khá là đẹp rồi. Khá là đẹp. Uh, mất bóng 9 này với một uh, với tiền uh, vệ à, xin lỗi anh em là với hậu vệ cánh thì cái việc mà mất bóng thì chúng ta cũng dễ hiểu thôi khi mà họ cũng cần phải hỗ trợ tấn công cho các cầu thủ ở tuyến trên nữa đúng không vì vậy mà cái việc mất bóng 9 lần mình nghĩ rằng là một chỉ số khá tốt đối với lúc so một chỉ số khá là tốt so với lúc so anh em nhé và trận đấu uh, của lúc so vừa rồi thì họ anh thi đấu được chọn 90 phút Tiếp đến đó là tắc bóng và đánh chặn cũng khá là tốt anh em à, Cản được uh, hai lần tấn công của Senegal cũng như là tắc bóng thành công một lần Đấy Tranh chấp bóng bổng cũng như là tranh chấp tay đôi cũng khá là tốt Thắng 5 thua 2 à, ờ, Tranh chấp bóng bổng thì thắng 2 luôn Đấy Và tiếp đến uh, Tiếp theo đó là cây Walker Skywalker cũng có ờ, chỉ số trận vừa rồi khá là tốt anh em ờ, Mất bóng 12 lần Tranh chấp tay đôi thắng 6 ờ, Thua 3 Đây Tắc bóng hai lần Cản đường tấn công một lần Đánh chặn đấy anh em Gọi là đánh chặn một lần Đấy Mình nghĩ rằng là với chỉ số này của Skywalker cũng như là lúc Hai hậu vệ cánh của đội tuyển Anh thì mình nghĩ là với số liệu như này thì khá là ổn định rồi và tiếp đến chúng ta sẽ đến với hàng tiền đạo của đội tuyển Anh Phil Foden trận đấu vừa rồi Phil Foden ờ, được đá 65 phút tuy nhiên thì tỷ số lại ờ, không được tốt anh em mình nghĩ rằng là với một tỷ số như này không được tốt tuy nhiên thì anh lại có hai pha kiến tạo thành bàn hai pha kiến tạo thành bàn anh em nhé so với việc uh, có hai pha kiến tạo thành bàn thì đây Phil Foden lại để mất bóng đến tận 10 lần rồi là rê bóng qua người anh em nhé qua người thành công qua người thành công chỉ có hai lần thôi tiếp đến đó là Harry Kane Harry Kane uh, chuyền bóng sở hữu bóng và truyền bóng rất thấp 10, 17 trên 24 lần Tiếp đến đó là qua người 3 trên 2 lần Và không chiến thì khá là tốt rồi Không chiến với Hurricane thì khá là tốt 6 lần không chiến thì thắng cả 6 Tranh chấp tay đôi uh, ờ, thắng 8 thua 4 lần Với thể hình của Hurricane mình nghĩ như thế này là một chỉ số uh, với một tiền đạo mũi nhọn cũng như là tiền bạc mục tiêu thì mình nghĩ Harry làm thế này là tốt rồi tiếp đến là Buyo Saka Buyo Saka à, ờ, để mất bóng có 6 lần thôi có nghĩa rằng là ờ, chúng ta có thể uh, biết được rằng là Buyo Saka giữ bóng tốt đến như nào tiếp đến đó là hỗ trợ hỗ trợ thì không có nào nhưng mà vẫn có một bàn thắng anh em nhé có một bàn thắng à, tiếp đến là tranh chấp tranh chấp tay đôi thắng 4 một hiệu số mình nghĩ rằng là khá là tốt để có thể hỗ trợ cho khu vực hàng phòng ngự đánh chặn rồi quay trở lại với đội tuyển Pháp hàng hậu vệ của Pháp mình nghĩ là hàng hậu vệ của Pháp sẽ có phần nhỉnh hơn rất nhiều so với đội tuyển Anh à, đấu tay đôi thắng 5 đấu ờ, không chiến thắng 7 và mất bóng có 7 lần thôi đó là chỉ số của theo Hernandez đánh chặn tắc bóng thắng hai lần dê bóng qua người thì thắng hai lần và đánh chặn được một lần thành công một lần đánh chặn anh em nhé tiếp đến đó là Ukamecano Ukamecano chỉ số cũng rất tốt uh, mất bóng đến uh, có 7 lần thôi mất bóng có 7 lần tranh chấp tay đôi là 5 thắng uh, thắng 5 thua 2 không chiến là thắng 3 thua 1 đấy rất là tốt tiếp đến đó là những tình huống tắc bóng đánh chặn cũng như là ngăn chặn uh, những cái pha tấn công những pha phản công của Ba Lan cũng khá là tốt uh, đánh chặn được hai lần tắc bóng hai lần và ngăn cản uh, đường tấn công được hai lần đấy rất tốt sau đấy đến là Rafael Varan Rafael Varan mất bóng có 5 lần thôi đó uh, tranh chấp tay đôi thắng 2 thua 1 tranh chấp bóng bổng thắng 3 thua 1 với bộ đôi uh, trung vệ của Pháp thì mình đánh giá rằng là hơn hẳn so với cặp trung vệ của Anh rồi và tiếp đến đó là Jukonde một vị trí mình nghĩ rằng là yếu nhất ở cái hàng phòng ngự của Pháp nếu mà so sánh với Kunde và Pavard thì mình nghĩ rằng là Pavard sẽ đá hay hơn so với Kunde thật sự mà nói như vậy à, ờ, D đây là lần đầu tiên anh được đi giữ quân Cup cũng như là đá à, một cái giải lớn cho đội tuyển như thế này và tất nhiên rằng là ai cũng thế rồi lần đầu thì rất là bỡ ngỡ chúng ta cũng không thể nào mà trách được đúng không tuy nhiên thì có một số những bàn thắng của pháp uh, ở trong uh, world cup này năm nay uh, đến khá là nhiều do cái lỗi vị trí cũng như là cái uh, sai lầm đến từ Jules D rồi tiếp đến chúng ta sẽ nhanh tiếp đến đó là hàng tiền đạo hàng tiền đạo của pháp Mbappe trận đấu vừa qua uh, trận đấu đá với Ba Lan hỗ trợ một lần đây, trận đấu với Ba Lan anh em nhé ba lan đây trận đấu với ba lan Mbappe điểm số cao nhất được được uh, Super Score 8.8.8 điểm anh em lý do vì sao lại chấm 8 đến 8 điểm ừ, dịch sang tiếng Việt cho anh em dễ, dễ nhìn này đây số lần ờ, đi bóng thành công đó là thành công 10 thất bại 5 tổng số 15 lần dê bóng thì anh đã thành công đến 10 lần rồi rất tốt tiếp đến đó là những đường truyền dài cũng như là những pha phối hợp thành công 5 trên uh, và chỉ thất bại một thôi đấy uh, dứt điểm dứt điểm trúng đích một uh, có 3 lần dứt điểm và một lần trúng đích anh em nhé Tiếp đến đó là tranh chấp tay đôi cũng khá là tốt anh em Tranh chấp tay đôi thắng 16 lần Và thua chỉ 6 lần thôi Đấy Đấy là những chỉ số mà mình nghĩ rằng là Mbappe rất tốt Ở trong trận đấu với Ba Lan Tiếp đến đó là tiền đạo Giroud Tiền đạo Giroud thì chúng ta không cần phải đặt quá nhiều về chỉ số mà chúng ta sẽ uh, khi mà xem uh, thi đấu thì chúng ta sẽ xem về những cái sơ đồ mà anh di chuyển thôi vì uh, chỉ là chim mồi cho các mũi nhọn còn lại của đội tuyển Pháp đúng không? Uh, các bạn còn nhớ rằng là 2018 uh, có biệt danh đó là uh, tiền đạo vĩ đại nhất World Cup khi mà không ghi bàn thắng nào mà vẫn vô địch được World Cup 2018 đấy. Tiếp đến đó là Dembele. Xem một tôi về Dembele. Xem nào uh, rê bóng không được tốt lắm uh, thành công một và thất bại một tranh chấp tay đôi cũng không phải là mạnh đối với Dembele Dembele uh, ờ, điểm mạnh của anh cũng chỉ là tốc độ thôi và tiếp đến đó là Antoine Griezmann Antoine Griezmann thì uh, khi uh, về đội tuyển Pháp thì anh đã phải đá lùi sâu hơn không còn được đá tiền đạo nữa mà đá thành tiền vệ tấn công rồi những chỉ số của Antoine Griezmann cũng khá là tốt anh em à, đấu tay đôi thắng 8 thua 3 này rê bóng thành công thì chúng ta không nói mà chúng ta sẽ dựa vào những cái chỉ số như là chuyển bóng chuyển ngắn cũng như là chuyển dài bóng dài à, thành công 6 trên tổng số 11 lần thất bại 5 lần à, tiếp đến đó là phối hợp lại thành công 8 lần và thất bại chỉ có 3 lần thôi đấy đây cũng là cái điểm số mình nghĩ rằng là tốt với một uh, tiền vệ tấn công cũng như là cái vị trí mà Antoine Griezmann đang đảm nhiệm. À, xét về những con số mà chúng ta vừa được mình nêu nêu lên đấy thì chắc chắn rằng Pháp sẽ là đội bóng nhỉnh hơn so với Anh. Và tuy nhiên thì đây đã là cái vòng tứ kết rồi. Chả có đội bóng yếu nào mà vào được đến vòng này cả anh em nhá. Đấy. Và chưa kể rằng là cả hai đội bóng này thật sự mà nói uh, nếu mà để công tâm mà để uh, nhận xét đấy thì từ vòng bảng đúng không? Từ vòng bảng đến bây giờ thì cả Anh cũng như là Pháp đều chưa gặp những đối thủ xứng tầm. Không ờ, mình chưa thấy gặp những đối thủ xứng tầm cả. Đấy. Ví dụ như là uh, ở cái bảng đấu mà có Đức và Tây Ban Nha đúng không? Thì ít nhất rằng là cả hai đội bóng ấy đều đang gặp đều gặp khó khăn khi mà chung bảng đấu với cả uh, Nhật Bản cũng như là Croatia đấy đấy mới là những cái đội bóng cũng như là những cái bảng đấu mà được cọ sát cũng như là gặp những đối thủ mạnh ngay từ đầu còn đối Pháp và Anh thì mình không đánh giá cao khi mà từ vòng bảng đến bây giờ thì cả Anh và Pháp đều gặp những đội bóng uh, yếu hơn cũng như là gặp những đội bóng gọi là từ tầm trung đổ xuống thôi không phải là những đội bóng mà vừa tầm đối với họ và với trận đấu này với với trận đấu này với những cái mã kèo như thế này thì mình nghĩ rằng là anh em chúng ta có thể ờ, đặt niềm tin vào cái việc mà bàn thắng nhiều hơn so với là đi kèo chấp anh em nhé tất nhiên là cái kèo đồng banh thì ờ, anh em thích đội nào thì chọn đội đấy thôi đó là chuyện của anh em còn đối với mình thì mình ờ, video này mình chỉ phân tích về những số liệu cũng như là những cái cách nhìn tổng quát về cả hai đội bóng này của riêng cá nhân mình để anh em chúng ta có một cách nhìn khách quan hơn về trận đấu vào dạng sáng ngày mai anh em nhé còn nếu anh em nào mà thật sự muốn đầu tư cũng như là theo mình thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như là Telegram còn bây giờ thì hẹn gặp anh em vào những ờ, video nhận định cũng như là phân tích trận đấu ờ, phân tích trước trận đấu của mình